rồi đâu fan thành đâu vô là lẹ đi không có đập hợp lần thôi nha cái kêu là phá trinh một lần thôi đó không phá lần hai đâu tại đợi người ta có một lần có trinh thôi nhắc lại nha triệu bốn hũ còn nói chung mà muốn có cái hàng vip này á, thì tụi em phải gọi là là là, là bạn sự tiền duyên mua hàng sau đó đi vô cái xe mới có được cái hàng này giống em hàng này là hàng phiên bản giới hạn đó ờ, lên lên lên lên đẳng xúc cái bình này giùm anh cái chút anh bóc tem em xúc đi má nhựa mới phải xúc đàng hoàng không uống vô chết đầu tiên anh sẽ đặt hộp trên cái bình à, lắc Evogen này đây là một bình lắc rất là cao cấp nha mấy em nói chung thương hiệu Evogen là một cái thương hiệu nó cao cấp rồi khỏi nói nữa cái gì nó cũng vip hết á mà cái dàn idol cái mua đồ nó cũng vip nữa cái hộp này xin thưa với các bạn là sẽ không bán nha không bao giờ bán không có tiền nào có thể mua được cái hộp này từ BBT mà BVT là gì BVT là nhà phân phối độc quyền những thương hiệu đẳng cấp đó mà đẳng cấp là gì là Chanel là LV là Hammers nha cái đó là đẳng cấp còn mấy thằng Zara của bắp đó không thể nào gọi là đẳng cấp được ok xin lỗi bạn phải cạc hiệu của thời trang chút nha đây đây là cái sucker ờ, nó giản dị nhưng mà nó đẳng cấp nhìn cái chất liệu nó đẳng cấp nữa không mình thấy nó ánh không là độ cứng nè nào, nào mình mình thử mình giống như coi nhà để tay búng nè âm thanh rất là giòn tan ok chưa mà nói chung á cầm cái bình THOL hay cầm cái bình Evogen vô phòng game á bố trả ngang nè vậy đi tiếp tục đây là cái sample có thể được tặng tặng hay không tặng do deal với sale nha cái duy không có quyết định tặng hay không tặng trong mấy việc mà không quyết định đó đây là những cái sample nó có rất nhiều loại sample rồi bây giờ cái hộp này đầu tiên bóc bóc tem ra để, để lộn à, đó phải để cái này lên nó mới biết được ai sao giác chụp hình nha mấy em đó bóc tem ra nó tem sao mà nó nằm kín dưới trời bóc là cực quá phá được cái quần cái phá được cái phá được cái gì mấy em phá được cái ờ, cái miếng bảo vệ <laughs> rồi đó chấp mẹ là trong đây còn lớp nữa em thằng này dai thiệt <laughs> thằng này dai thiệt mà thằng nào cũng dai quất thêm cái lớp này nữa đó bóp kịch kịch kịch kịch kịch kịch đó trời nó con nó gắt như bướm em ừ. nôn quá nôn quá nha yeah, nôn quá ê có thằng nào hỏi sao nó bỏ cái nửa bệnh không em hỏi luôn đi tao đam cho nó ngọt <laughs> đỡ đỡ đỡ đỡ thấy cái muỗng chưa kích thích chưa rồi bây giờ chơi muỗng hay hai muỗng em đại gia phải chơi hai muỗng nha chơi một muỗng giang hồ đó coi thường cái hũ này có 28 muỗng, giá 1 triệu tư thì mình chơi hai muỗng là gần 10 phần trăm rồi đó em là giá gần khoảng trăm mốt trăm hai gì rồi đó chắc là năm sáu chục ngàn gì muỗng đó nha mấy em nói chung mà dân chơi thì đừng có che mày ơi dân chơi mà cc cái gì không biết nữa đó, móc ra móc móc móc móc móc đó, đầy muỗng đầy muỗng nha không có chơi tham nhũng hối lộ nha đầy muỗng nha mấy em để cho nhẹ nhàng thôi nè cái đó bốc khói lên chạy mẹ nó giàu mà <laughs> đại gia không có tiếc gì bụi ủa có mấy thằng có mấy thằng nó mua nó mua một đậu với cám heo xong rồi á nó đổ vô đồng hít nó không cho giọt ra ngoài luôn mày ơi đúng ghê lắm á nhưng mà thôi mình là đàn ông mình phải động lượng nha mấy em hợp lý không em đó, để xuống nè úp cái mù rùa xuống nha đó. đó cảm xúc vậy đó anh em ai đố tụi bay tan chưa Ủa, không tan đền cho đó không anh lắc phải được với anh vậy đó mới là kim chúa có một con gái lắc vậy nè nó cầm hai tay lắc không tan chân đóng cục luôn nội đó đó giờ tới tận hưởng thùng vải Wow, cà phê mạnh dữ Coi trình tuột nắp nhang trời đất ơi Mình lắc xịn mà tuột cái gì ba Tao nói thiệt với mày á Cà phê tròn con Vũ đi ngủ Ê? Cà phê tròn con Vũ là đi ngủ nha nó cầm cái bình này Nó đẳng gì đâu á mấy em Mà uống nó đã nữa Má uống sắp hết rồi Ngon quá không lẽ uống nữa mày Ai. Vị gì với anh? À cái này đúng vị sô-cô-la em Cái loại này tới 4 vị rồi nha Không lẽ ngày đập 4 lần ta? Ê mốt đập nữa không? Mai thích đập nữa tao đập cho mày coi Tao không có được gì được cái dư súp thôi nha ủa ở bển có cảm giác đi tập game uống súp không ta ở bển có cảm giác tập game livestream uống súp không ta có vị sô cô la không anh ơi có em bốn vị đậu phộng dâu ờ, đậu phộng dâu vani với sô cô la loại này ngày uống mấy lần vậy anh nhiều tiền thì uống nhiều lần ít tiền thì uống một lần em uống quay sau tập gym đó là phải uống chậm chậm nhẹ nhẹ vậy đó mấy em từ từ và thưởng thức mà cái điều quan trọng nhất là mình phải chia sẻ cảm giác đó cho tới anh em gamer ở xa đó. ví dụ như mấy bạn có uống bột đậu hay các bạn có uống nước mía gì đó thì các bạn nhìn Duy Nguyễn livestream bạn vẫn biết được trên đời này cái cảm giác uống quay vip nó là vậy đó <laughs> hợp lý không em trong cái loại quay này tiết lộ mấy em có một loại enzyme độc quyền mà cái loại enzyme này nó, chặt mấy thằng protein ra thành amino rất nhanh luôn nó nên cái loại quay hấp thu rất nhanh hấp thu rất triệt để mà cái loại enzyme này nó đã đăng ký độc quyền rồi trên đầu hũ này có ghi nè đó không có nào cắt được công nghệ của nó không có nào cắt được bản quyền cái enzyme nó cả đó cái loại quay này nó vip là vip ở cái gì thứ nhất nó vip ở từng cái chi tiết nhỏ quay co đi ngủ quay co xưa là biết bây giờ không bằng đâu viết vào cái hũ nó nó viết vào cái thiết kế sang trọng nó viết ở chất lượng bột mình không bao giờ mà đóng cục mà không bao giờ mà cái dạng như là pha mà tan hay gì đó nó viết vào cái cảm giác cái vị nó nó viết vào cái độ hòa tan và nó viết ở chất lượng một cái lượng mà protein chất lượng cao siêu khủng và cái cuối cùng là nó viết bởi công nghệ độc quyền của enzyme tiêu hóa cùng quay này nè một cái phân tử protein nó dài cộng dây xích sao tăng mà mà mà mà, mà Việt Nam hút cổng năm 1975 đó mấy em thì không thể nào nó thu nhanh được mà cái nguyên tắc là chúng ta phải chặt ra từng cái mắt xích mà để chặt ra từng cái mắt xích đó đó khi mà vô cơ thể của người ta đó thì nó tốn một tiếng đồng hồ với một cái lượng enzyme nhỏ trong bao tử nó sẽ không thể nào hấp thu được 25 30 gram protein đó nên bởi vậy mấy bác sĩ nó sẽ nói là mày uống một lúc 25 gram protein là mày không thể nào hấp thu được nó nói câu này không thể nào nó sai mấy bác sĩ nói câu này nó vẫn đúng nhưng mà đúng trong cái điều kiện bình thường đó còn một cái loại quay mà được cho là đẳng cấp mà được cho là vip thì nó phải có một loại enzyme nào đó để nó hỗ trợ hấp thu để chặt những cái phân tử này ra nó thì cái chất lượng của thằng enzyme nó quyết định tất cả chất lượng enzyme nó quyết định là quay là sẽ nóng xịn nó cái thằng quay đầu tiên nó hơi được miếng thịt bò ở chỗ nào ở chỗ protein hoàn chỉnh ở chỗ hấp thu nhanh ở chỗ nhẹ ở chỗ cơ động đó là nó hơn còn nếu mà cái thằng quay mẹ hấp thu như rùa à, thôi ăn thịt bò nhai cho nó đã răng đúng không em đó nhiều cái lý do lắm nó là chuyên sâu về tay hình anh nói rất là nhiều năm rồi anh nói rất là nhiều năm không muốn nói lại nhưng phải nhắc lại rồi nghỉ nha